cao bắn lên nghĩa là ta đang muốn chết dùng từ phải nhưng dùng từ phải f r i dài nhưng thay vì cả cháo dầu mình chỉ bỏ chút vào ta thêm vào chút nước sau là ta có bọn tàu là stir fry nghĩa là tàu là stir fry nghĩa là đem stir ô chứ được mình dùng từ gì gọi là gọi chứ còn chi

Peter I don't